bạn à, phía sau có cái giường thì à, ba của Steven thường thường trồng những cây trái ngoài đó thì à, hôm nay à, ba Steven trồng cái cây này trái rất là nhiều thì hôm nay mình sẽ dẫn cô chú anh chị và các bạn đi đi ra phía sau giường để xem à, à, mẹ của mình thu hoạch cái à, trái này nha thì mọi người hãy theo chân mình nha ok nhiều là rau củ quả trồng ớt trồng sà bô phía sau kia thì có mận mận xanh rồi à, ngoài mận còn cái cây cái lùm cái lùm bên kia là cây à, lá cách <coughs> lá cách nếu ai thích ăn à, lá cách xào thịt bò với xào à, ớt thì cây lá cách nè đó riêng cây lá cách đó còn cái cây cao phía bên đó là cây à, con cầu na sữa đủ còn đây con cầu na này mọi người thấy trái nhiều không đó trái lủng lẳng lên nhìn người giống như sơ sơ qua giống như lựu đạn vậy thấy nhiều không Còn tháng này nó chưa chín nó chín là nó chưa có đủ già đâu tháng à, chín tháng 10 á chín mười nó nó mới đủ già giờ nó còn uh, nè bạc hà ổi bên kia ổi mấy cái lùm lùm đó là ổi không á đó. ngồi dưới gốc cây mận thì à, có rất là nhiều rau à, rau má hôm nay thì cây sabuche cây trái nè mình xuống dưới này mới trái nhiều ở chơi lên nha ra cây à, cây ổi nè thường à, ba ống bịch cái à, cái bao này lại đừng cho cái con này con kia nó ăn á sợ nó ăn nó rụng thì ba ống bao mấy này lại hết bên hè nè sau hè cô chú các anh chị thấy ra bằng cua với rau má nó mọc lên những gì cỏ không thì nó mọc lên tới đằng kia mấy cái này là năm đầu thì mình trồng có một nhúm nhỏ xíu thôi rồi cái mấy năm sao tự động nó nó ra bông cái gió nó thổi á cái nó mọc lên lờ như vậy rồi hết mùa đông tới mùa mùa hè cái nó tự động nó, nó lên lờ còn à, ớt nè ớt ớt này ớt chi thiên trái nhiều lắm yeah. Dạ. à, dạ. kia là xả với cái cây à, cây đó cây à, cây, cây làm thuốc được nè cái mặt gấu dây mật gấu nè rồi chú anh chị bây xem uh, cây mận nhà mình nè mận này mận mận chuông nha mọi người mận chuông nha mận chuông trái nhiều không rồi nó giống ra à, mận chuông này mình phải uh, cho nó thiệt là già nó mới ngon mình để cho nó nó nó, nó... còn non non ăn vô nó nó hơi ra hơi chua à miệng vuông màu xanh bông còn nhiều rất là nhiều cái mấy kẹt này nó có mấy chùm nữa mà nó chưa chín hung đi chưa còn bên kia là một cây à, mận à, cũng mận chuông luôn mà mận đỏ mận đỏ thì cũng ăn được à, mấy lần nè giật giật mạnh đó, đó. lá với trái non nó sức theo á cô chú anh chị đây là mẹ của mình nha mẹ chào mọi người đi mẹ Hả? mẹ chào mọi người đi chào mọi người ừ. <laughs> ừ. bẻ nãy chắc cũng cỡ ba bốn ở trong đó cỡ bốn phao hai ký sợ tụi nó không biết á đâu có biết cái này là bẻ làm sao bẻ nó giật giật mạnh á nó sức theo theo cái trái non nó gãy theo cái đáy non dưới lái mình bẻ nương nương rồi đó cũng bẻ mấy đợt rồi hả ờ ừ. ba đợt mà mấy đợt trước thì làm à, tương ớt chưa mấy đợt còn để cho mai chưa à, chưa à chứ để nhiều quá làm lần đó gỗ gần gỗ trong đó sáng mày gọi rồi thấy rồi không thấy thấy rồi bên này bên kia đi qua bên kia bên kia nhiều hơn bây giờ vậy đó mà nhiều khi nó cũng còn sức ừ. cái này cây cốc Ủa cha ông đi câu hả? Ông đi là 4 giờ Trời, sớm vậy Ông tính đi là 12 giờ rồi, biết sao đâu Đâu gọi lại, à, đi làm chi mà tới 12 giờ 12 giờ đi mỏi thế mà nội Ừ, ngủ nghe Đi vô mẹ đổ vô đây mẹ lấy cái gỗ mẹ mà bẩn thang có con đường bí mật hồi nãy nó ngã như hôm trời mưa quá hôm trời mưa dông chịu đi sáng sớm trời mưa nước đây nước dẹp luôn đâu gỗ đi. Hả? Cho nó gỗ kia, kia nữa. Ừ. Nhiều, nhiều đủ Vô rồi. bà luôn rồi. mấy thao luôn à đi đừng thao bự hay wow mấy cái bí này chưa làm tương ớt đi con đợt đi có con đợt chút xíu rồi được chưa này giờ làm tương ớt à hôm nay có nhỏ em nó từ à, Atlanta xuống hái tặng cho nó về chảnh chia ăn này ngon mà nóng lắm ăn vô à ăn nhiều quá mọi người có thể tưởng tượng được là nó sẽ bị cái gì rồi phải không nóng nè đi không nổi luôn đi cái đó nha đi nhà có trồng à, hẹ luôn nha mọi người hẹ nè còn à, bên đây là lá lớp có giờ lá lớp tí nữa nhỏ em là nó cắt lá lớp về chở nó ăn còn ở đây càng thua nè ngồi nó lên giống như là rừng vậy bây giờ vàng củ kiệu quá mẹ ừ củ kiệu củ kiệu nè đây là củ kiệu nha mọi người củ kiệu nè tự nhiên càng cua gió nó hỏi cái anh nó bọc nó là càng cua nó mọc lên giống như rừng giống như củ kiệu luôn ớt xanh này đầy nha nha chưa chín mọi người quay xem cái ớt không Steve Vinh cao 1 mét uh, gần 1 mét 7 nha Ồ, oh, Steve Vinh là 5 feet 7 nha 5 feet 7 mà cái cây ớt nó cao bằng Steve Vinh luôn á Ghê không không? Nè, kiểu nè Hử? Để uh, à, này, kiểu à. Ông chôn cá đó mà được cái gì không? À, vậy hả? Nên làm gì xào hả? Chắc xào ăn thôi chứ Chỉ làm giờ muối muối múc củ kiệu sao cái bồ ăn sao ừ chắc nhổ với mấy cái cây cây cây à, hư gốc này. nhổ vô cắt cho nó được quái qua qua cho ba ăn bột cho cho ba ba ba ba đỡ thèm ăn không không biết ăn không làm những biết ăn việt nam mà mổ về ăn cá bằng cua ở đây hiếm mình ở uh, <clears throat> Florida trời nóng nó có uh, chứ mấy người ở mà tìm tiểu bàn lạnh lạnh đâu có rồi nó mọc trong kiểu quá trời luôn nhỏ để nó à, nó ăn thân trong kiểu bẩm cha ăn bứng sạch hết trơn cũng lên lại hả à. ừ bẩm đâu làm sạch trơn bữa mà cỏ mà còn sốt sốt lại giờ lên lại còn tốt hơn hổm <laughs> nhổ cái nó giống nó lên lại nó tốt hơn ở trong cái thùng phân của cái cây sữa đủ mà mình nó cũng lên gì nè nào rồi ai đâu ai trồng trong phân nó có sẵn tự động cái hộp nó đi văng xuống cái nó đi trời mưa cái nó lên lại chưa trong, trong cái góc chanh ấy giờ cũng vậy chưa chanh kia lên đầy vậy ăn rau cần cua với lẩu nữa. ăn với lẩu à ừ đúng lẩu với giòn giòn Cái ừ, ăn cua ngon nhất là xào thịt bò ăn thiếu cái méo <laughs> có nhiều ăn nhiều nhà này mấy con cua xả đó mẹ nhà người ta không có ăn nhà mình nhiều quá ăn ngán lại đây xa không cũng khoảng gần tiếng đồng hồ á ờ cũng đâu có xa tiếng phía sao đi sô tà nó mướn nhà nó mướn nhà nó ở nó mướn nhà bà ở tại bên đi, đi đông mà ừ. chắc đi với bạn bè chơi chắc cũng có người thân ở đâu gần gần đó chỉ đó gần biển biển ờ, chơi biển vui hơn cha không kia nhổ mấy gốc mưa mà mấy gốc mãn cầu của con ở bệnh bên con á nên cho nó nó, nó trống cái cây mãn cầu mình ăn không nhổ bên đó cháy bự bự nè mọi người chùm này chỗ này nè mày bốn cái chùm bốn trái này. ở trên cao sao nó ít ít có trái hơn dưới anh nè mọi người hỏi tại sao mà cha ông trồng cây tốt nha tại vì ông mua phân này ở hôm bồ về ông quăng chứ không phải là phân thường nha cái phân mà phân organic à, của cow organic á tí nữa mình quay phim lại à, cái loại phân cho mọi người xem để biết để à, mua lại phân về trồng rồi mấy người hỏi tại sao trùng rau cải với ba này nó nó tốt vậy tại vì việc trồng phân không biết bồ á cái mình trồng phân thường là về nhà nó chích nhổ vô cái túp nhỏ nó tắn lên mới đi có một cái gốc à, cây à, mảng cầu thôi mà nhổ vô một thao ở vậy cho nó hai bọc hả Chắc cho nó hai bọc một cái khác nó tốt hơn về nhà của Steve mình lại góc hẻm nào cũng có rau má cho nha món cầu cha ờ, ờ, ông dặn góc cầu của con bữa nay nhổ cho nó trắng cái góc ăn cây bằng hà ừ. để bỏ trai với mẹ nhỏ hết thì sao bữa nay lên lại lên nữa rồi cái ớt nữa nè mấy người cái ớt giờ nó nằm như là cái kinh không nằm như chùm bông nha chùm chùm chùm chùm chùm như chùm bông đó. ngộ thiệt cái ớt nó cay lắm đó mình ớt màu tím á đó có ăn thử chưa cay lắm cái nhất là cái, cái mọi người cái ớt cái ớt bảy màu này nha trái nó ngộ nó ra nó ra là nó xanh nó ra màu trắng trắng tím tím cái từ từ cái nó lên vàng vàng cái nó lên hồng hồng cái nó lên từ từ từ cái nó lên đỏ nè à, cái đỏ nè chưa yeah. đó ớt tím nè chưa nó kêu cái ớt bảy màu á còn cái ớt kia nó trái nhiều quá cái nó quằn quại cho nó muốn muốn ngã bên không luôn chưa món tàu bè cá cũng bự bự hết trơn nè ma quá hả có hơn có tuần lễ không cô qua con tàu nữa chưa ừ, cái đó bự quá rồi một chùm ba cái cho một mà nó cũng vẫn lớn chứ lớn đủ nước ra nó lớn trái này chưa bỏ mà Linh hỏi uh, Linh uh, Linh Linh uh, bên à, bình nha bà hổng có hỏi tại sao mà xanh vậy tại cha ông chồng ông bỏ à, phân ở chỗ à, ông đi trong Costco với Home Depot ông mua mấy cái phân organic cow organic cái tí mình quay sơ cho Linh coi rồi Linh để biết rồi cái cây cây mảng cầu này anh thêm ngô nữa anh chồng trồng mảng cầu tới cái mùa thẳng tháng cuối tháng 2 đầu tháng 3 đầu tháng 3 là mình phải cắt cái đọt của cây mảng cầu rồi bứt cái lá cái nó rồi tới mùa này á nó mới ra lợi nó đầu nó nó đậu gì nè mà khi nó đậu khi nhà mình không có phát à, không có à, mà cái con ong á không có ong ruồi á ong mật nó bay á thì à, mình thấy tự động mình lấy cái bông gòn mình đi mình thụ phấn như nó thụ phấn nó mới đậu ba mình sáng nào cũng đi vòng vòng rồi nè chơi nó thụ phấn cho mấy cây mãng cầu rồi nè Rồi, rất dụng khi sẽ đủ rồi bắt đầu nó ra bông lại này nè ừ. chà bọn đốn là đi rồi đốn rồi đi rồi nó cái bự bự không thấy không đấy đợt này nó ra trái bự hơn năm nội ăn cho mà ăn khủng khiếp luôn bây giờ nó ra là bông lại sao nó ra nhánh bên bên bên này nữa nè <laughs> tại vì cha không cột cộng dây này nè nào cái nó nó nó, nó bị đứt á à. cái nó tức nó ra lại vậy sao ừ ngộ vậy <laughs> hổm rồi dạ. cho cha đồ chặt nữa không cho tản lại chặt gì người ta, người ta ăn hai ba năm rồi chứ mới gì đâu à. cha không thấy không chắc hoài dạ. trên giường cho chồng nếu có con giết cậu có à, bạn nào hỏi à, dùng phân nào cha ông dùng và ông mua phân này ở trong Home Depot với à, Costco nha mà lâu lâu mình phải canh me tại vì cái phân này nó nó tốt quá rồi ai cũng biết hết trơn á người ta vô người ta thấy cái canh me là người ta tới là tụi kia Home Depot nó nó mỗi lần nó đem về nó stock cái là mấy ngày sau là đi đứt cái chơi này và nếu mình cha ống ương mấy cây nhỏ thì ông trộn thêm cái loại này nè nó kêu bằng là Miracle Grow Organic Choice Potting Mix thì ông cũng chọn cái này ông chọn cái loại này với cái loại này ông trồng thêm thì cái uh, ông đang ương nè đang ương mấy cái ờ, ớt rồi uh, ờ, cây bông sữa đũa lum la chứ bên kia ông trồng ra cây nào cũng xanh xanh chứ nhưng mà ổng uh, linh ở bên uh, Melbourne Florida có hỏi tại sao nhà trồng xanh tươi vậy tại cha ông trồng cũng bỏ phân nhiều lắm ông ông mua phân ở ngoài Home Depot với Costco về ông đổ nhiều lắm khi mình trồng cái mình mua cái ờ, cái mô á mình tụ ờ, mình mình mình mình ờ, bỏ ở trên tại Florida này hơi nóng á mình không để cái mô lên thì nó nó không giữ được cái độ ẩm cho cái cây á thì nó nóng quá cái nó nó chết còn nếu uh, viên trái nữa có cô chú nào trồng ớt mà thường thường bị con mò nó đánh ở đầu cái lá nó quấn lại á thì với kiến nhiều á thì cha ổng mua cái loại này nè mua cái loại cái chai kêu bằng bug stops thì à, ổng ổng ổng mua về ổng ổng ổng xịt lên cái box stop này nó nó nó trị cho mấy con mò đó thì à, cô chú anh chị nào mà trồng cây à, ăn trái hoặc cây gì rau củ quả mà nó bị có mấy con mò nó đánh mà nó bị giống nó đánh vô cái lá của mình nó nó nó quéo lại hết trơn á thì cô chú anh chị đi ra hôm đi Depot á mua cái loại này là về nhà mình xịt lên cô chú anh chị nhớ mua cái bớt stop ở Home Depot cái chai màu cái thùng màu trắng này gì nè để cái bớt stop nha mọi người mình xịt lên thì cha ông mua đó thường thường hồi xưa mới vô trồng ở đầu cái năm đầu mình không biết á bị con mò nó đánh nó mấy cây ớt nó quéo ở chân nó gà trái không nổi luôn thì sau này mới phát hiện ra vô hôm đi bộ hỏi á, tại cái tuổi kia cái tuổi mà làm garden nó recommend là mua cái bớt stop mình chè xịt lên thì nó không bị với cái là mình bớt stop mình cái nào mình thấy kiến á thì phải xịt mình diệt mấy con kiến đó thì con kiến đó từ từ nó sanh con mò nó bò lên mấy năm nay mình phát hiện cái đó ra rồi mình trồng ở đầu cha ông trồng nó, nó cây cối nó tốt lắm nó bị ok mình chia sẻ một tí uh, loại phân nào thì mua cái phân uh, organic của cow organic á với cái phân uh, gì uh, milk grow uh, pot mix thì hai cái mình trộn vô mình trồng nó rất là tốt nhưng cái là cô chú anh chị nào mà trồng đã mình Steven mới vừa nói á, thì nếu bị cái con mò nó đánh á, thì mình mình xịt cái chai bớt stop lên thì nó hết ok cảm ơn Steven xin cảm ơn mọi người đã xem video của mình và nếu cô chú anh chị mà thích cái video này thì nhớ bấm nút like à, chia sẻ và subscribe kênh để ủng hộ Steven nha tại à, à, video tiếp có thể Steven làm một cái video để cảm ơn mọi người về à, về cái chương trình Steven đang à, à, thực hiện à, từ nhiều năm nay rồi mà YouTube này chỉ là một phần để giúp cho cái chương trình đó thôi thì à, Steven sẽ à, trình bày những à, gì mà Steven đã đeo, theo đuổi à, mấy năm nay khi bắt đầu à, bắt đầu từ năm rồi <laughs> làm YouTube thôi thì à, chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn biết thì à, cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại một video sớm nhất nha bye bye